Phần cuối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nhân vật trẻ với nhiều tâm huyết trong ngành thi công, sáng tạo, thiết kế các khu vui chơi thiếu nhi. Năm 2011 là cái dự án đầu tiên chúng tôi thực hiện với một khách hàng rất là lớn và từ đó là mình cũng nhận ra là cái thị trường vui chơi trẻ em rất là tiềm năng và cái thứ hai nữa là nó đang cần gần như là xã hội đang cần những nhà thiết kế như mình Đối với anh Phan Anh Vũ, càng dấn thân vào lĩnh vực thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em, anh càng cảm thấy đam mê và yêu nghề hơn bao giờ hết. Bởi tình yêu con trẻ dường như đã chiếm hết mọi suy nghĩ và từ đó thôi thúc anh phải hành động. Trong thâm tâm, anh luôn mong muốn sẽ thiết kế được nhiều khu vui chơi mà ở đó các em nhỏ sẽ được sống trong một thế giới cổ tích thần tiên, được kích thích sáng tạo và phát triển toàn diện Ờ, lĩnh vực vui chơi trẻ em nói chung và các cái ờ, lĩnh vực khác tất cả lĩnh vực khác trong cái thời đại mà bây giờ nó thay đổi tốc độ rất là nhanh và hòa nhập rất là sâu với các nước trong khu vực thì tôi nghĩ quan trọng nhất là thì chúng ta tìm được một cái định hướng và làm được có một cái tình yêu nhất định nhiều chủ đầu tư ai cũng thích là khu vui chơi của mình độc lạ đẹp uh, hấp dẫn cho nên là đòi hỏi là bên chúng tôi là những anh kiến trúc sư là luôn luôn tìm hiểu và khai thác sáng tạo những trò chơi mới lạ thì tụi mình thì có sáng tạo ra một cái không gian gọi là hướng nghiệp thì trong cái khu hướng nghiệp đó sẽ được phân từng khu và trong mỗi khu đó sẽ được phân định hình một nghề một nghề nghiệp cho bé nhất định để cái đó giúp trẻ định hình dần dần và phát triển vận trẻ biết được cái nghề nghiệp sau này nó sẽ như thế nào và bé tập làm quen ngay từ bây giờ luôn ừ, đối với thời gian thi công những khu vui chơi thì bao gồm một tháng hai tháng hoặc ba tháng thì thuộc vào những dự án lớn hoặc nhỏ ví như những cái dự án à, một ngàn mét vuông thì à, mình có thể làm trong vòng à, hơn một tháng hai tháng sau hơn 7 năm hoạt động, đến nay anh Phan Anh Vũ đã hoàn thành được nhiều dự án tại các tỉnh thành khác nhau. Phải kể đến như khu vui chơi hướng nghiệp Hoa Thủy Tiên tại thành phố Hải Dương với diện tích 3.200m2, khu vui chơi Book Kingdom và You Kids Garden tại thành phố Vũng Tàu với 600m2, Tất cả các thiết kế của khu vui chơi đều ẩn chứa một thông điệp ý nghĩa, một thế giới sinh động dành cho các em nhỏ. Theo anh Phan Anh Vũ, thế giới này luôn luôn vận động và thay đổi từ ngày. Vì vậy, bản thân anh và các đồng nghiệp phải luôn sáng tạo, học hỏi không ngừng thì mới có thể bắt kịp phát triển nhiều hơn trong lĩnh vực vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Những bé tới chơi là rất là thích những về cái sự một phối màu sắc, những sự tương tác về đồ chơi, rồi những cái dự án các bạn theo dõi quá trình công trình thi công và sau khi thi công xong các bạn vẫn tiếp tục liên hệ với những chủ đầu tư để hỏi về những ý kiến và khi có phát sinh những cái cần sửa chữa các bạn à, tới đúng lúc khi mà à, vô công việc vừa xong hết á, thì mọi khi các trẻ chơi này kia thì nó nó nó rất là hài hòa rồi cái đội thi công á à, mặc dầu không có nó cũng phải có sơ suất nghề nghiệp mà mà chị vừa ý cái là rất là vui vẻ và, làm thì rất là nhiệt tình nhiều khi chị nhăn nhó mà mà mấy em cũng vui làm đấy là bởi vậy làm được một cái sân chơi bởi làm ra rất là vui vẻ trẻ thơ tới đứa nào cũng vui mà chị cũng vui luôn để nói đúng ra công ty hơn gia này làm hài lòng chúng tôi tìm những ý tưởng mới những khu vui chơi khác vui trước và sau nó đều phải có sự khác nhau vì à, à, xuất thân của công ty đều là những anh em ở trong lĩnh vực y tế nên là khi mà có sự lặp lại thì sẽ không hài lòng tiêu ngắn hạn thì vẫn là củng cố đội ngũ cái thứ hai là tìm thêm các cái đối tác và thị trường mới thì có thể là các nước trong hàng Đông Nam Á còn xa hơn thì vẫn là cái việc mà mang lại cái niềm vui cho trẻ em đối với các bạn trẻ khi mà mới vào tham gia vào lĩnh vực thiết kế thi công khu vui chơi ấy, điều quan trọng nhất vẫn là cái sáng tạo và đừng có ngại khó ngại khổ chúng ta phải tìm ra những cái mới bởi vì là thế giới xung quanh và các bé thì luôn luôn tìm tòi những cái mới các bé sẽ không chấp nhận những cái gì mà mà nó cũ cho nên là chúng ta khi mà chúng ta không còn sáng tạo nữa thì có nghĩa là chúng ta đã bị loại khỏi cuộc chơi đối với ngành khu vui chơi trẻ em Mặc dù con đường phía trước còn rất nhiều thử thách trong gai, nhưng hy vọng anh Phan Anh Vũ và đội ngũ nhân viên của mình sẽ giữ vững được niềm đam mê, để từ đó ngày càng cho ra nhiều công trình dự án tuyệt vời hơn cho trẻ em.